anh khóc em bên em giờ đã ổn hơn chưa anh vẫn vậy sớm nắng chiều mưa và phải như mình để mặt anh